kia khẩm về mà dám vượt qua sông nữa các bạn nè, à, quá nguy hiểm luôn à. hello các bạn nha nay mình đi phà từ cái con qua chỗ các bạn phà thống quá trời luôn rồi các bạn có cái ghe cho cũ nữa các bạn sống ngày mà dám qua sông này, cẩn thận luôn sản phẩm qua sản phẩm rồi các bạn mình đi bên sàn quay không rõ các bạn không lắc nữa lắc nó cả lắc luôn quá nguy hiểm rồi các bạn mèo này Ờ, sống thật Quá trời sống luôn các bạn can say hello, but I don't need you to like me Don't need you to like me, don't need you to like You cannot me I don't need you to like me Don't need you to like me, don't need you to like me watch me go Cause I don't need you to like me Don't need you to like me Don't need you to like me pain Don't need you to like You cannot rush me, go Cause I don't need you to like me Don't need you to like me Don't need you to like me You can say hello But I don't need you to like me Don't need You can say hello, but I don't need you to like me Don't need you to like me, don't need you to like You can watch me go, cause I don't need you to